tóc hư hết rồi Ai mà chịu nổi cái nắng này chứ Cô ấy Có lẽ cô ấy tốn tiền cho tóc lắm Tóc cô ấy thật mượt mà đầy sức sống Ngay cả dưới nắng Thật ra cô ấy đã dùng đầy Choice chống nắng mới Bảo vệ tóc ngay cả dưới ánh nắng mặt trời Giúp tóc mượt mà đầy sức sống như được chăm sóc với mặt nạ dưỡng tóc Chị là diễn viên phải không Chụp với tụi mình một tấm nha Ồ không, mình là hướng dẫn viên Để mình chụp hình cho bạn nha Rejoice chống nắng mới